Ờ. Trợ thủ Rồi sao anh em có bét Có bét của anh em hết vậy Không có con lưu trong đây để tôi chọn <laughs> Trời Vui rồi Ê phải rồi Liền tôi là trợ thủ hoài luôn á trời Có đâu nào hơn đêm nay ba ba gián gián. làm làm làm làm làm im, dân dân thường thường hết Em hoài luôn mọi ờ. mọi mọi người, người người Tôi nói nghe nè, thấy không chơi chung tôi rất là thật thà cho nên mọi người hãy tin tôi tôi rất thật thà chắc là nếu tôi là kẻ em nếu tôi là nếu tôi là kẻ giết người tôi sẽ sẵn sàng nói cho mọi người biết tôi là kẻ giết người à! À! À! bấm bấm đúng bao đầu bấm đúng bao đầu bấm đúng bao đầu ủa bấm đúng bao đầu không được bấm đúng bao đầu không được

à, sợ quá rồi không phải ủ là sao anh Vậy Người giết sim không phải là dịch nhưng mà người giết tim là dịch Tim với sim khác nhau nha À hiểu rồi hiểu rồi phải ai giết sim ta Ơi đây đây đây mình nói mọi người nghe Theo những à? gì mình suy luận Theo những gì mình suy luận Sam gì ta Simmy bảo rằng là Người giết em khiến cho em cảm thấy rất bất ngờ sẽ có hai trường hợp một chính là chị em tốt của sam của của sim đó chính là camui còn hai nữa chính là chị em song sinh của sim đó chính là sam đúng đúng chuẩn chuẩn thôi

Yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah ok ok. Mình thấy bạn dân bạn chạy mình kiểu mình cũng phải né chứ sao. trong đây nó, ít có ba tôi làm có xíu hết trơn rồi. Ờ làm xíu hết rồi. Tao mua mình đúng nè. Ê còn còn còn còn có mười mấy nhiệm vụ làm hết đi em ơi. ca mui thấy mình đứng kế bên mình cũng đang sửa đồ nhưng ca mui không giết mình trong khi trong phòng không có ai cả mình đang rất tin ca ai ai ạ em em là ai em là con nào vậy em em là con gấu trúc nè vậy số dạ. sáu đúng không ờ ờ ờ em bắt đầu Ê, những cái tư còn vài nhiệm vụ nữa nữa mọi người làm cho sao mu nè có khi đột lại có khi đột lại là rồi rồi rồi rồi rồi trong này nó không có hệ thống truy cống cho imposter nhỉ ờ đúng rồi làm hết nhiệm vụ đi anh em ơi gần gần win rồi gần win rồi cái gì vậy rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong ai rồi à? chỉ có thể là Sammy hoặc là Sigo thôi không à

ừ. mình đang rất nghi rô rô rô ghê lắm ơi trời ơi trời có phải lúc mà mình gặp rô là lúc ai rô đã giết cả bạn hãy bỏ chuyện tình cảm qua một bên đi

ok ờ à, ông giết nhanh lắm nha rồi ai ai chết đi làm nhiệm vụ đi ai chết đi làm nhiệm vụ giùm đi rồi tách ra đi, thôi cứ tách ra đi dít lên một tí em dụ nào là coi như là sao mình Đang lên nè, thấy chưa? Đâu 31 nè, 31 nè, đang kêu anh lên được tí nào không? chụp đâu ta, chụp thang. Đây đây đang đợi là số 31 mà để có coi sửa coi coi lên được gì không nha. Làm sao vậy bộ chơi cam? Đang làm con này nè, còn một hai ba ba cái chỗ chấm thang lần. Đây nè, Sam đứng dưới Sam làm gì? Ôi nó tăng cái nó cái. Ôi nó tăng thiệt hả? Ai đâu? Ai đâu? Đâu? ok dạ. ok phải ok phải ok ổn quá dạ, rồi dạ, đây bây giờ hỏi nè hỏi sao nè cái máy này làm cái gì cái máy làm cái gì để để để để để nói bây giờ nè sam kêu còn hai ba nhiệm vụ nữa không rồi giờ sao để làm nhiệm vụ khác thôi đó nhiệm vụ lên là hồn ma đang sửa chứ không phải là bây giờ là hồn ma đừng làm nữa sam đi làm đi rồi em đi làm nè ôi mọi người tin em chứ thôi anh em mình tách ra đi tách ra đi tách ra cứ tách ra đi đừng đứng chung nữa tôi không mà rút anh hiểu không sao tôi sợ con tinh tinh này nó nó bẻ cổ tôi quá nè. con của cay nó cứ cái tay lựa vậy mày mới sao mày mời ba bốn rồi nè thấy chưa tin vậy nói rồi không tin nhau vậy đó xanh rồi sao đang đây xanh đang đây nè xanh đang đây này à? em vừa làm xong trong cung cấp kia rồi còn nào nữa ta hai bây giờ dễ nhất nè bây giờ dễ nhất nè cái nhiệm vụ phái bán nước hồi nãy là làm như nào đổ cái vào đổ vào có hai cái lọ một lọ bên kia xong mình nhấn cái giữa ok rồi đi làm tiếp đi bây giờ bây giờ em làm năm nhiệm vụ thôi là xong rồi ơ ờ, hồng mai làm nhiệm vụ đi hôm mai ơi hôm mai làm nhiệm vụ đi ok đó em em nói đi đâu rồi ok hình như vẫn còn hồn mắt nào vẫn chưa còn làm chứ người làm hết trơn rồi người xong hết trơn rồi không

nói với ông nè bây giờ ông tin này nói cẳng con thôi quốc chuyện trong chừng này luôn tôi không đi làm gì làm không ai tin hết thật luôn đi làm sao đâu anh đừng đi sao anh đừng đi sao anh chơi này anh để tiểu rất nhiều anh chơi này để tiểu rất nhiều khi mà sửa cái máy xanh đi vào và xanh đứng đó và xanh chờ nhiệm vụ lên vừa đi vào thôi nhiệm vụ vừa lên đó là xanh đi ra nhưng thật ra đó là nhiệm vụ của ma làm Ừ. À. À. À. hãy quyết định đi phong phong phải ra quyết định không hết nhưng mà mình đang rất phân vân trời ơi bây giờ sao đây ta giữa người yêu và đồng và đồng đội chọn ai giữa người yêu và anh em chọn nào anh em vẫn đang thắc mắc cả đây còn lại năm nhiệm vụ thôi và vẫn đang làm nhưng anh không biết tại sao lại bật nút tức là anh đang sợ chết và em đang đổ lỗi cho anh không em không vui quá vui quá đi vui quá mười giây nữa mười giây nữa ba còn có mười giây kìa What the Trời ơi Phong ơi Mình không ngờ là bạn lại vì người yêu Mà bạn làm như vậy suy luận thử nha Tại trong trận này có rất là nhiều lần Imposter đã phá đồ để cho mọi người không bấm được nút nút bỏ phiếu Và mình rất nghi rằng người bấm được nút phá đồ chỉ có thể là Rô hay Rô hay chơi trò đó Trời ơi, đây là Free Fire chứ không phải là Among Us em nên nhớ em đang ở giữa mà anh đã giờ đi qua em rất nhiều lần không không là em đang ở một mình bây giờ như này nè bây giờ như này ai còn nhiệm vụ đi làm nốt nhiệm vụ cho con sáng năm chưa đi em em đừng em đừng xem luôn không đừng đây chịu luôn em chấp nhận em chấp nhận là đi ba ông sự đi ơi tại sao mọi người lại ép vô cái thế như thế này mình đây rồi mà phong phong ơi là phong

nói mọi người đang nhớ rằng nên nhớ rằng mọi người đang ép em vô cái thế phải lựa chọn mà em đang nhưng mà bằng chứng nó là như vậy rồi Ha ha ha! I, I